khác em dối tôi chỉ khi tôi yêu yêu nồng cháy em dối tôi chỉ khi tôi yêu yêu cùng đến yêu mê say yêu dài khờ em nào có biết người ơi sao nỡ em vô tâm em lừa dối em dối tôi chỉ khi tôi yêu yêu tròn tấm lòng tại sao em không yêu tôi như là tôi đã yêu em đừng để trái tim anh buồn đau vì khi yêu em đã có hai mặt mặt em yêu người ta còn mặt kia em yêu tôi cớ sao xem tôi như trò đùa thà em nói tiếng câu chia ly thì dù vẫn yêu em đằng sau thà cô đơn chẳng trách em tội tình tôi đâu có không nhưng trái tim vậy thôi giờ đây tôi biết con tim em đã đổi khác em dối tôi chỉ khi tôi yêu yêu nồng cháy em dối tôi chỉ khi tôi yêu yêu cùng đến yêu mê say yêu dài khờ em nào có biết người ơi sao nỡ em vô tâm em lừa dối em dối tôi chỉ khi tôi yêu yêu tròn tấm lòng tại sao em không yêu tôi như là tôi đã yêu em cớ sao đừng để trái tim anh buồn đau vì khi yêu em đã có hai mặt mặt em yêu vẫn yêu em đằng sau thà cô đơn chẳng trách em tội tình tôi đâu có khóc nhưng trái tim tôi đã khóc khi biết em xa tôi người ơi khi biết em chỉ như vậy thôi ai vì sao em ơi sao em lại như thế như thế cho em được những gì Người yêu em bỏ đi Người em yêu cùng đi Đời em chỉ là con số không Giờ đây tôi biết con tim em đã đổi khác Em dối tôi chỉ khi tôi yêu yêu nồng cháy Em dối tôi chỉ khi tôi yêu yêu cùng điên yêu mê say yêu dài khờ Em nào có biết Người ơi sao nỡ em vô tâm em lừa dối Em dối tôi chỉ khi tôi tại sao em không yêu tôi